thời tiết Phú Quốc sắp tới sẽ như thế nào? Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ phỏng vấn anh Lâm Phi Công, người con của biển cả, chuyên gia dự báo thời tiết chạy bằng cơm. Chào anh. Anh cho em hỏi à, thời tiết Phú Quốc thời gian tới sẽ như thế nào ạ? Em thấy anh có đẹp không? Đẹp, mà hơi à... đen tí rồi. Thời tiết Phú Quốc à, từ đây sắp tới sẽ đẹp như, như anh vậy đó. Ủa, cho nghỉ một đi. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn một idol giới trẻ Anh Tony Tony Tony Tèo Ông Hoàng Sống Ảo Chuyên gia phục vụ các chị em Xin chào anh Tèo Chào anh, anh à, Phú Quốc đang vào mùa biển đẹp rồi thì anh có lời khuyên gì dành cho các chị em đi du lịch Phú Quốc không anh? Thì khuyên các chị em mình có đi du lịch đó là trang bị cho mình là những bộ đồ đẹp, lộng lẫy lên, đó, sặc sỡ lên À, và thứ hai nữa là bên công ty Rotichip của Tèo á là có uh, tặng váy sống ảo đầm Messi này kia đấy và đặc biệt hơn nữa đó là cái chương trình bốc thăm trúng thưởng vòng ngọc trai vào tháng này. Wow. Đây. Nghe hấp dẫn nhở Chị em nào mà muốn có ảnh đẹp, muốn có quà hoặc là muốn có ông Tèo ừ. thì hãy liên hệ nha.